trời nóng bức quá thương ra vườn hái cho bác quả chanh vâng thưa bác ạ wow. nhưng thưa bác ờ, cây chanh sau vườn chưa có quả thông minh lắm <laughs> thế thì ra cây bưởi mà hái quả chanh cây bưởi làm sao mà ra được quả chanh <laughs> mày cãi đi theo tao Đây có phải cây bưởi không? Thế quả gì đây? Ở ờ, ha Chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình à, Vừa nãy thì các bạn vừa xem một cái tiểu phẩm hài một chút về quả chanh mọc trên à, cây bưởi các bạn Mình làm cái tiểu phẩm đó để thay đổi không khí một chút và mang lại những cái tiếng cười cho các bạn. Hy vọng à, video sẽ mang lại những giây phút à, thư giãn. À, còn bây giờ thì à, mình sẽ giới thiệu về cái cây bưởi các bạn. Cây bưởi mình ghép cái cây chanh ở trên đó và nó sẽ nó mọc quả chanh nó mọc từ trên cây bưởi các bạn. Rồi các bạn hãy theo mình đến xem cái cây bưởi nha các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là cái cây bưởi đỏ tân lạc nó đã ra quả rồi quả rất là sai quả như ở trên những cành bưởi các bạn tuy nhiên ở dưới gốc cây thì có cái cành chanh mình à, à, ghép bonsai và cây chanh thì nó cũng ra quả bên dưới và bên trên là quả bưởi đấy các bạn nhìn à, mấy quả bưởi này thích không rồi nó sắp chín nữa các bạn khoảng tháng nữa tháng nữa là chín là ăn được ở ờ, cái bưởi này thì mình vẫn sử dụng làm trái bưởi các bạn nhưng mà bên dưới thì là mình à, ghép chanh đây dưới gốc dưới gốc là cành chanh các bạn nhìn thấy và nó đang à, có hai quả chanh các bạn hai quả chanh này thì cũng à, sử dụng được rồi nó cũng to rồi đây. một quả đây một quả đây <coughs> cách ghép thì nó cũng rất là đơn giản các bạn mình cắt cái cành bưởi ra sau đó mình sẽ ghép cái cành chanh vào bên dưới thì bàn dưới này à, quả chanh mình vẫn sử dụng được và bàn trên là quả bưởi nha các bạn nhé đó trên này là quả bưởi quả bưởi mình à, vừa sử dụng à, quả bưởi vừa sử dụng à, chanh để làm à, gia vị nước giải khát thì mình cũng ghép chơi thôi các bạn mình ghép chơi cái cái chanh lên trên cành bưởi mới đầu thì mình chưa thành công đâu nhưng mà mãi sau này thì nó cũng đã thành công rồi thì à, cũng không à, chuyên về bonsai cây cảnh hay là chơi cảnh. Ở đây thì mình cũng à, ở vườn các thứ mình nghịch ngợm mình làm thôi, mình làm chơi vậy thôi. Đây các bạn nhìn cái mắt ghép nó đây nó ghép vào đây. Đó. Bên này cũng vậy, hai cành, hai cành xanh. Nó ra hai trái đây. đã có trái chanh này các bạn quả chanh này ở trên cái bưởi đây bây giờ mình sẽ bổ nó ra để pha nước để uống hôm nay um, mùa hè các bạn thời tiết khá là nóng bức làm cốc uh, đường chanh uống giải nhiệt mình sẽ bóp chanh vào cái thìa này để mình uh, lọc lấy cái nước nó còn cái hạt mình bỏ đi nhá Đó. tùy theo cái độ chua vừa phải hay là chua các bạn ăn chua như nào thì các bạn cho nửa quả hoặc là một quả mình khuấy đều lên cho nó tan đường với lại nước chanh vào rồi bỏ đá vô các bạn muốn ờ, lạnh thì các bạn cho thêm nhiều đá mà không thì vừa phải thôi đây là đá được một ờ, cốc ờ, đường chanh Xin mời các bạn nhé Rất là nóng Mình đang ở ngoài vườn cho nó mát các bạn Mời bạn uống nước à, Mát mà ngọt kênh của mình thì quay về những cái cuộc sống hàng ngày các bạn và những cái món ăn à, hàng ngày mình à, nấu cho gia đình ăn các bạn và những công việc cuộc sống của mình à, hy vọng là <clears throat> những video mình à, truyền tải lên trên kênh mang lại những giá trị và đem lại những cái niềm vui cho các bạn à, các bạn mà vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nha bây giờ mình à, xin phép dừng lại bye bye